hai trăm rưỡi gì vậy anh vâng đúng là yêu thật rồi còn không thì hơi phi này thì đánh đánh nhà pháp sư còn không thì hơi phí này cứ thế lanh quanh lanh quanh lanh quanh lật qua lật lại hai giờ những ngôi sao trên cao cái gì mà không nghe được tiếng nhỉ? À, em Tú đã nói gì đâu Ánh ơi. hello mọi người nha. Hello Duy Quang Lê, thích ăn bún đậu bằng nước mắm được không? À không được, tính ra là nước mắm bún đậu mắm tôm ấy là phải ăn bằng mắm tôm thì nó mới ngon được, nhưng mà thì à, cũng nhiều người không ăn được à, nước mắm. Nhiều người không ăn được mắm tôm thì ăn nước mắm thì cũng tạm tạm, nhưng mà em tú nghĩ là nó đã sinh ra tên là bún đậu mắm tôm ấy thì phải ăn mắm tôm cơ. Ờ. Thích ăn bằng nước mắm được không? Chịu nói to lên này em tôi đã nói gì đâu sang kiếm sáng kiếm được tí điểm ông anh đấm cho trẻ hết à <laughs> nhưng mà công nhận là cái lõi à cái bài pháp sư này bây giờ mạnh quá không chơi là đi à chết rét à không ở trên ờ, trên đầu là một cái máy lạnh một cái máy lạnh nó xả xuống thành ra nó lạnh lắm nên là phải mặc một tí cho nó nóng đã chứ còn ờ, thời tiết ở ngoài thì vẫn vẫn là nóng rồi nhưng mà trên trên cao á có một cái máy lạnh nó xả xuống <laughs> để cái lịch sử đấu ở đây ha để cái lịch sử đấu ở đây ha thì uh, tối nay là đây một kèo đánh uh, giao lưu anh em ạ đánh giao lưu với team tg thì uh, một triệu một triệu <clears throat> bún đậu tương ớt mười điểm á bún đậu tương ớt á nghe ấy á, nghe gì gì á <coughs> tính ra là cái bún cái cái nó <coughs> tự nhiên ho ho nhở tính ra cái sợi bún ấy chấm nước mắm ấy chấm nước mắm á ừ ăn nó còn gọi là chấp nhận được chứ chấm tương ớt thì ăn kiểu gì ông này điêu à gì toàn pháp sư dạy à nữa nữa em tú đánh xây ra này đây là cái trận đầu tiên trận đầu tiên sáng nay là đánh xây ra sau đó sẽ là hai ba trận pháp sư và trận cuối cùng là một trận gọi là xây ra nhưng mà nói chung là meta bây giờ nhá nếu mà không đánh pháp sư thì áo top còn đánh pháp sư thì cũng phải rôn ra cơ không rôn ra thì cũng đi cũng phải gọi là lõi đẹp cơ ờ nên là bây giờ mình thấy meta mình nghĩ à nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ bị nép nép nép con nami sớm đấy nami với vở la chắc là bị nép sớm mình nghĩ là ngày mai thôi chắc sẽ một có chắc là sẽ có một bản vẽ gọi là à, trong trong ngày mai chắc là mai đúng là yêu thật cái ông này chả biết gì về ẩm thực à cái ông này á cái ông này có được đi ăn bao giờ đâu mọi người toàn gọi là ăn ké xong rồi ăn mấy cái đồ gọi là phèn phèn ăn xung quanh nhà có cái gì thì ăn cái đấy thôi toàn là ăn mì tôm ăn bánh mì xong rồi ăn bánh xong rồi uống xịt tinh xong rồi ăn phở ừ tính ra là lanh quanh chỉ có vài món có bao giờ được đi xa đâu mà biết có bao giờ được ăn mấy cái món gọi là đắt tiền đâu thành ra là hôm bữa có một đợt đi ăn ha di lao á ha ha đi lao á còn chả biết pha nước chấm còn chả biết lấy lấy lấy đồ ăn như thế nào cơ ờ trông cứ bị phèn phèn á nhưng mà thôi anh em ạ còn trẻ mà chúng ta còn nhiều thời gian lắm còn nhiều cái sự trải nghiệm còn nhiều cái sự khám phá được chưa hello anh tú nhá hello ờ, phù phù duy thái nhá phù duy thái à hello em tú à hello anh lê ngọc nam lê ngọc nam tên quen quen nhở có phải là anh nam không được ăn phở bún là ngon rồi à tô phở ba trăm mà không phở ba trăm cái gì anh cho em hỏi cách lên thách gấu ạ à? cái gì bay thật <coughs> cái gì vậy bay thật quan cách lên thách đấu à <laughs> chắc là một bài uh, à, mâm măm cơ bản đi một bài mâm mâm ba sao cơ bản là được tính ra hôm nay á em tú đánh một trận gọi là pháp sư mặc dù là hai con này ba sao nhá nhưng mà đánh bằng con rai hai đem chính một top một được thì anh em biết cái bài pháp sư nó đang rác cỡ nào rồi đấy cực kỳ rác bịp game bịp game nhái anh lo comment anh anh lơ comment của em mà điên là bài thật không bài thịt quan này bắt đầu gọi là đi khả khị à? anh nam đây mày không kết bạn phay anh à đợi lâu quá rồi đó à có đâu em tú vẫn kết bạn mà nhưng mà sao tên sao cái avatar của anh nam bây giờ có thêm cái cái cái hình gì nhìn ngầu ấy nhở nhìn chiến ấy nhở ok ok anh ok vào discord cái mọi người ạ à. vào discord đã anh em ơi <coughs> mọi người cho em tú gọi là tập trung đánh ba game nha nhanh thôi mọi người ạ nhanh, nhanh gọn lẹ Discord đâu nhỉ? Đây. Cắt á, nay Ủa cắm Hải tặng mình lại tặng em 75 sao nhá. <sighs> Bài gì anh Hải nào vậy? VT kèm green nha VT nhá. Nhưng mà anh Hải nào vậy? Không sao mà. Tưởng là anh Hải nhưng mà ý là anh Hải à, anh Hải Nguyễn à? Hải Nguyễn. Hải Nguyễn có mỗi con cậu cá thôi. <laughs> em chào mai green à? Ừ. Ok em chốt pháp sư đấy em chốt pháp sư nhá có cái mình chốt mà bốn nhà chơi vt vậy gớm so đánh uh, xì ra chia ra thì mỗi bên hai nhà đánh là đẹp anh slide đánh pháo là đẹp đấy anh slide anh slide đánh pháo đánh pháo nhá đi một nơi à hợp lý anh hải rồi dạ. để em uh, em chia mấy người bên kia đánh bài gì luôn không cho đỡ trùng không à ừ thì anh anh không đánh pháp sư đâu em anh pháp sư đi em chia anh pháp sư đấy ai ra thế thì đánh thôi nhắm tới đức an hai ke nha anh em nhá nhắm đẩy đức an hai ke trước là xong để hello, xong như vậy nha. cái đấy bình thường đấy với đấy đấy đấy thì hello anh em nha nói chung là mình ờ, chỉ đánh gọi là giao lưu ba trận thôi nhưng mà mình cũng muốn gọi là đánh hết sức á thành ra là trong đánh có thể là mình sẽ không công mọi người được thì cho mình xin gọi là ba trận thì này từ nha đấy kim long kim long kim long kim long kim long cái con con này con này em em phải lấy con con a à, chốc á à, ờ em vào thế này em phải vào thế này á cái con không ai nhặt vào la à? vừa la bị lỗi đấy đánh vào đòn tận hai mươi lượng ấy ngon vãi mọi người để em tú xíu nhá cái tiếng nó hơi to đợi xí đồn chết đấy mấy anh cường vào và mấy anh slide à ừ vâng, à, gần mà ngoài gần order lo ngại sẽ cút anh giảm biết là khó đâu ơi mọi người ơi à, em tôi giảm giải em tôi đánh kèo tập trung một xíu ôi em, em tú có roi nhá ngon ngon ngon ngon xì lát này anh gấu này gấu tiền à Ui. ê ê ê ê cái này luôn này chấp hai luôn này ngon đấy nhở kiểu sư lắm em ơi vt bú này vt bú này có đi có neko này dài luôn không sao không sao lên cuộc thế thôi anh dũng có olap mà à, chốc dài à ai à, neko có đi neko nhá ừ, em thấy em thấy ừ. à. okay. biết nông khả mà kiếm kiếm nước mắt à bị pháp sư ta ba cho đã cho pháp Sau sư à lần không em cũng có kim long này đã đang à, đánh à, giao lưu anh giao lưu chéo giao lưu với à, giao hữu với team kia chúc năm thật đúng vậy ý là có có có hướng thôi chứ chưa chưa chốt ok ok ờ, cô đơn lâu ngày ui anh nào anh sẽ Stigo nó sát thủ luôn kìa từ không sao không sao pháp sư đấm hết á liền là pháp sư bài yếu mà liền pháp sư còn được hết á vì thì vì thì sợ à anh pháp sư này cùng kiếm kim mà. long chiến lợi phẩm vì băng hội vợ âm mà huấn luyện viên trận này không rồi nghĩa đổ đi võ âm đấy biến kim long mùa này thì kim long cũng thôi à. đảo đi ha thu không Rèn quá. Ui, tưởng là cái này việc Kim Long. Huấn Viễn Long á, toàn lỗi phế, Ê, bài em hơi phế á. Đấy cái này chỉ nhận một kênh là đần lắm. Vì Ê, đánh à, biến phép Kim Long với Cookie không? vì nó Cookie thì nó nó mạnh ấy nhở? Thế anh cứ phải làm gì khèo khèo. Nên cấp đôn là mất 4 tiền à. Nếu đồng thời đổi lại cửa hàng và mua kinh nghiệm trong cùng một vòng đấu, từ cái loại thêm 50 sát thương trong một trận tiếp theo một kênh. Em tú anh lưu chích đi nhá, đánh lưu chích sâu á đúng rồi TG song long cũng là đánh uh, pháp sư này kiểu em cúc cái kiểu... Uh, kim long nhá Ui, nhưng mà TG song long bài đẹp đấy bài ác vậy Chưa có thế bài xấu quá phải vào cái này rồi đép một chết đi thôi đép một chết đi mấy bạn nào được luôn một vàng một vàng một la này ờ, ấn kim long ngon rồi Giờ nên kêu long ngon vậy Cứu em video ghiền mất mic rồi à Hình như là anh đi á. Hình như là anh Cường mất mic gì kìa. Kêu anh sẽ lại anh Cường đi. Anh Cường ơi, nói mic kìa, nói mic của mày. Công <laughs> việc thì làm gì? Hay hay hay hay. <laughs> nói thế này đi đi ta ơi. Ok. Hello anh em đang xem nhá, hello anh em nhá. Ừ nhá. U, không đẹp lắm. một hai ba 3 Bà anh đẹp à? Bà anh không, Mời không đẹp, đẹp à? Bài VT Mày xấu. không đẹp lắm á. VT bình thường thôi, tạm tạm. nhờ mà VT dùng đổi lõi rồi. <coughs> Xong nước Anh lấy cái quả nhiều ấy hay sao đấy? Ờ, em thấy không? Nhà à, đánh phép. Số 2 à? Điều, à, sát thủ luôn kìa, sát thủ luôn kìa, sát thủ luôn kìa. Đi chốt luôn Kim Long đúng không? Thì lấy cái lõi kia chấp nhận thôi làm nào. Ờ, nó Ở bị xấu quá. Biến sát thủ luôn. Kim bị còn tè. Ra nó lần lần. Long nhá, Green Kim Long nhá. Ok ok ok. Green có khả năng Kim Long sớm luôn á. Green tí nữa gần lấy đai máu ấy, lấy giáp lửa. Bên mình có ai lấy đai thì lấy đai. Được được được. Con Leona đẹp ngon phết này. 3 4 5 6 7 8 à. máu ai da đấy đấy nhá cái lo này đang xem nha đợi mình tí mình trong giải thì có thể mình uh, hạn chế chỉ là comment đó anh em thông cảm đó. điên là không không, không thông cảm đấy cho bắt đầu mất tích nha hai hai hai game anh sai ác vậy bờ la rác quá bờ la đúng rác rồi đó nguyên rai này xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong long luôn rồi này xong rồi xong rồi xong rồi á con rai này chưa xong chưa xong luôn nữa phải xong luôn nữa đây đây đây kim long đồ này không ngon lắm siêu khỏe đấy đúng là yêu thật gần gấp năm mà những ngôi sao trên cao anh dũng tí nó gần là anh anh anh dũng gần cung hoặc là gần găng này đang có một cái kiếm rồi ok anh tặng mình hai sao nhá hello duy anh nhá mà mình ai quên check đúng không vậy mình sẽ like slide thôi với phải dài ấy green đánh win check à cố lên, sống đi dana cần gì đấy chắc giáp lửa được ok được một đồng được, được, được, được. thì đấy green cần cần cần một cái một cái đồ giáp lửa này họ tới đưa anh thế mà nhưng mà green cần đai nếu bạn đang được, cửa hàng và mua kinh nghiệm trong cùng một vòng đấu ai em cần gậy cái đủ là cửa hàng và mua kinh nghiệm trong cùng một vòng đấu à. tùy từ anh xem phá đai nữa, anh phá đai nữa mà chỉ là ngoài đai thì được à? Đấn nhỉ. Anh cần đai này có chích luôn á. Dắt lửa anh bú được. Okay. Nước mắt. Ê. Hai đai cơ. À? À? Thế chia đầu đai đai đi. Hai tiền hơi phế. Ủa, sau cơ. Ơ, ông kia lấy đai hai tiền kìa. <laughs> Chơi chiều ngay. Ông ấy tưởng em lấy đai sao? Xin cái đai, xin cái đai nè. Dạ vâng. Tiêu chắc là lấy cung hoặc là găng thôi. Ok, tiêu lấy găng này. Ngon. Ui, đánh gấu không? Cung cũng ngon đấy chứ ngang một tỷ là hơi phèn á gấu à nhưng mà đần cực mạnh đấy mất check thì không sao mất check rồi cái toàn mất check thì hơi thăng hoa ba con phế đấy Rồi đồ đồ xấu lắm nhá đồ xấu lỗi không được. ok ok em không đánh không đánh pháp sư đâu không có vla nào nhờ anh này tắt đấm hết bên trên rồi tắt lửa đấm hết rồi ra luôn cơ mà đồ này con lắp lửa cân hết không gấp nửa cân được hết ít à từ bài em chắc cố top vào top rồi nhá điền là game top một rồi điên điên anh thi ở đầu bên mình người ta lớn làm mà cho nó thắng đi anh sẽ lai lắp đắp sớm à? đấy à ừ thằng này móc chối này lâu không đánh tìm quyền đấy lâu không đánh quyền mà ơi mà khả năng ừ. không biết là ờ. của anh ấy kiểu anh sắp lắc lưới rồi mà một tiên hai một một tiền một tiền ok đẹp đẹp đẹp, đẹp. đấy ui cái này thăng hoa vừa thăng hoa từ đây xong rồi vừa thăng hoa từ đây nữa à? hai lần luôn à chất nhở gấp so lu bốn là gấp so ê em anh được được được, được. Ôi, anh em gặp ai đẹp đẹp đẹp đẹp ui giúp mi lu mấy vậy giúp mi lu hai Jimmy win lu đều được mà ừ. các là green đó là là các là cắt được Chịu. mà cắt được mà Godin chịu Godin em không ăn được gặp là là đấm thôi gặp là đấm chắc gặp là ờ, đấm thôi à cang mà cang mà này họ không tóc lửa không sợ ta lông cầm cái này à, được vào đi ấp sáu luôn à ghê vậy ấp sáu cả họ không sao không sao ấp sáu họ không đam đâu đấy không đam ấy bèn vãi Mày đáp ra. Anh gửi đến bình thường nữa, tại anh gửi đến up hết tiền rồi. Có yếu mà. Up luôn này. Được á, mấy anh giá được á. Anh sợ tiêu anh sợ gửi đến hết tiền thì cái thằng hoa nó yếu à, không mạnh lắm đâu. Ừ. em. Bài gửi úp cấp ờ, chắc phải cấp cái tỷ lệ. Bài đâu ừ. lắp ngựa có khả năng là đánh ờ, gì nhỉ? Đi ra vu à. Nó cấp thêm chết rồi thôi mà. Ê, Zoro hay nó đi ra lắm nhá. Ừ. Đấy có khả năng anh đi ra. Nhanh nhá, không chèo quay ạc rồi, chèo vội, chèo vội, chèo vội. À, xì bà chứ sao như tuổi á mình à, anh bị nhầm mà sao lại dạ. mặc áo á có đâu vừa em tú ngồi dưới cái máy lạnh nhá thành ra nó phả xuống dưới đầu nó hơi lạnh một tí ok đẹp bên sau nhá ơi sao đẹp bắt luôn nào ờ ok ừ. ok hợp lý này người đến mất chuỗi thua bốn con nữa cơ đẹp luôn đấy hai anh slide ơi giờ mình làm nào thua để nó kéo dài công bát rồi nhỉ để cho tướng đi xuống dưới đi kiểu kéo dài combat ra chia đam ra nữa để kéo dài combat kích hoạt cái thăng hoa mở sao bài bài anh thấy khá là xấu á ừ. anh sẽ like các chiếc anh sẽ tiêu à các chiếc green à đúng vậy ghê ác mày tao mất chiếc luôn hơi bị ác đẹp đẹp, đẹp. đồ xấu thế ra hai cung găng này hơi phèn tí không sao rồi đúng không phép đần đần này à và anh khỏe bằng tứ tướng không sợ bàn tay này okay. đồ động tiện được xong rồi đấy xong rồi á xong rồi đấy à, xong chưa xong chưa xong hết chưa năm mươi hai rồi có gì đâu năm mươi hai giả à? nói cho thế. xong với chữ khí đấy đấy dạ sao chắc là em phải dâu đấy nhá em phải dâu lấy lại Còn long à lõi gì thế cái lõi này là lõi uh, nhiều khi được thêm thêm thêm đồ từ ờ, thượng long ấy mọi người ạ nhưng mà anh slide trận này đánh nami hai nhá có gì ạ em đánh nami ba cái ok ok ok anh kiểu đang đang win rồi mà sao anh không cấp vậy anh à, này à Ồ, đẹp. Ok, VD Depp một chết. Đôi bốn úi, rất chết một con này à? Điên, sao VD Depp ơi, VD chết bây giờ cái Mỹ. Không, cái Mỹ cần tiền. Điên cần tiền ba con được một tiền ba con một tiền đau Đi bán cho con vt này vt đau quá. song long đâu nha là rồi dồn nghe phải xả ra đâu. mày á tao sao rôn cái nhá tao sao rôn cái nhá rôn hết luôn hết rôn hết luôn nhá. được được được được được ok ok kim long ui ui rôn lên cấp phường lễ hội mấy cái này phế phế vậy ta phải đây vì cái lỗi này dùng lớn nhất rồi em có viên viện hắc hóa nhưng mà lấy nguy hiểm ấy nhờ bị đấm một hai đao cút luôn hơn thôi lấy kia cút luôn đấy bỏ nếu đồng thời đổi lại cửa hàng và mua kinh nghiệm anh còn pháp sư này đổi lại cửa hàng và mua kinh nghiệm không có chỗ nhét vào không? thì nếu lấy cái này mình chỉ rôn thôi mình gõ cấp anh phải lên bảy bảy pháp sư này không được nhỉ vương phải lễ hội à hai kiếm mà chắc phải phải vai rồi tao bị để này vậy một dinh á phế đấy ừ? Ờ, còn hơn tiêu dùng kia tiêu dùng đần đó chất là ngon hơn đi xin à? lễ hội gấu không gấu mốt cào cứ giật không nhỉ kiếm nhiều quá nhờ giật giặt giật giặt đấy gấu gấu lễ hội ngon đấy chứ một cào nó giật giật giật giật à nghe hay nhỉ đấy quá Cố em ơi. một hai trăm sao em tú. Em nói với mọi người hộ anh là ok anh Thịnh ơi. Đau quá nhỉ. Đâm đau quá nhỉ. Sao lòng yếu nhá. Đâm hơi đau ạ. Bài mạnh quá. tí được con. Trên nào đến hai. Long Long kẹp tiền này. Ok ok. okay, okay. Em chuẩn bị á, em chuẩn bị bách á. Chuẩn bị thôi, chuẩn bị thôi. Đi qua thể cho à? Giàu à? Thiếu con xin lát. gấu giấu đi năm em ba nhá ai bắt thì bắt cho giật okay, lễ okay, hội okay. đi Ủa đơn lâu ngày pháp sư à cũng pháp sư à em chơi pháp, pháp thủ để ra lễ hội bỏ luôn kim long à? luôn không được nhở được á có gì mình bỏ luôn kim long để ra lễ hội luôn nhá ok để ra tốc đánh này ngon nhở cả trên ghế đấy ờ, anh xì tiêu tí cần cung mới nhá được được, được. Này, con gấu ờ, không dùng Q được cơ có tiền ok à, vọng âm à chết kìa không lõi đánh nhau nhá ừ, nó đánh nhau mà VT lõi gì trong phế vậy tiền là VT sắp bách rồi yên tâm VT bách được cái bài này bác phải bác Ô, anh thì ờ, anh, anh nhưng mà em em lại ôi xí cúc kia xí cúc kia xí cúc kia xí cúc kia em ờ, cầu cúc phải phải cũng phải cũng sẽ tiêu nhá đấy con con olaf bên giờ olaf bên giờ phải có một người lấy không ai lấy à không lấy được cái bị cần cùng vòng anh xì lái vào anh xì lái ờ, vào anh xì lái anh xì lái gần được được được được đánh lấy được đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hơi xấu nhỉ đồ hơi xấu thật đấy hơi xấu nhưng mà ý là lấy được thì lấy không lấy là hỏng luôn đấy đi luôn đấy liệm á hiểu hiểu hiểu phải lấy chứ olaf cơ bản là con olaf đấy còn nếu ý con khác thì bỏ được olaf đúng không ta ừ, tí dùng được mà tí dùng giao điện mấy bữa được lộn được không sao tú bách nha tú bách nha bài mình tay tinh người ta à? thoải mái á bây giờ giống cấp ừ, team mình nhỉ gấp nữa u khai sáng nhưng mà thật ra là khai sáng này không ngon lắm đâu nhà nhá, đập cho tôi cái nhà nhá. Nhắm được hai gờ Green này. đẹp luôn đấy đẹp luôn đấy bài em bách nữa hai quốc à ngon nhá ngon nhá bốn à? Đó, cả bọn này mạnh hết luôn. Ngon gặp gặp ấy gặp Bolin ngon này, gặp ngon này. Ôn Khôi tặng mình 100 ờ, sao nhá. BO3 top 1k ok Khôi rồi. Kẹp Khôi nhá. Bên kia hai nhà đánh phép, hai nhà đánh đam. năm bên đam mà sao không tăng được nhỉ? Sao nó cộng nhỉ? Dưới bên nhà này. Nguyên nhà ok ui giờ vẫn được một con à thêm một con kìa hello mọi người nhá bây giờ cho đến chín đánh kèo một tí okay. nên nó hơi hai một được lên chín đi u à. gặp sau rồi gặp sau ông ra anh em nhá team họ còn ra á ok ok ui TG song long bài đỉnh đấy nói đẹp vậy vt mới đấm á không sao đâu vt nào đấm ok vt bắt rồi giao ai cần không giao so đánh ha Ừ, vì lao anh so cần à, nói chung là bắt hai sao thôi còn lại ờ, còn mà. lại ôm ôm silat được thì ôm nhá ừ. Ryan này hai sao rồi bên kia hai nhà hấp sư ừ, bên kia hai nhà đánh hấp sư chưa lát hai đâu lát với cả olap này olap lát nữa lát nữa cùng nữa à mình dắp lửa này u đồ đẹp này diệt này khá nhá đồ em khá khá rồi bách lại được á giật người ta ui đai à sắc khẽ luôn mà vãi sư nữa này từ nhá có nhiều quá không có nhiều quá không đấy từ nhé ờ, Tì à ngon này gặp đội bạn này gặp đội bạn này ngon okay. Ôi, VT không lắp đồ anh bán pháp sư nhé. ôi Vãi. không được kìa đần bế. thằng này vt đẩy đau á ok ok không, không, không, không đau không đau không đau không đau không đau đúng không không đau đúng không không cái bị bờ đau okay, đâu ok <laughs> sorry à lì lỡ mà rồi, bài gỡ so lên lên được ok ok em sợ tí em đẩy anh chết rồi u uh. phải đồ á nhà máy tái chế với cả túi đồ à quái hai nước mắt mới sách ấn nữa à đang cần đồ Tạo. luôn á ta sửa lên không vậy quái ta <laughs> đồ đi uh. Ui. Chạy đam tay nhiều không nhở? À có lap, có Sasua, có Ki, Mi à. Yuzu. Này đi. Các bạn gửi tụi mình à? Các bạn gửi tụi mình này. Sau này chết bớt nhá. Có lắp đồ của ai nhé, để đồ của ai nhé. Ok ok em lắp đồ rồi, em yếu á. Với cả em còn Ok ok ok. Anh còn thừa cái bố đông kiểu ngoài. Lễ hội, lễ hội, lễ hội giật đi, lễ hội. Đấy. Yếu. Lễ hội, lễ hội. Súng yếu. Mình mất tầm pháp sư rồi, khó ăn. Anh đã à. được một chết nữa rồi, hai chết nữa. Để nha, em hơn hơn hơn top nhà Green được nha. không ta nhà dạ, không roi ba chắc là khó bên kia roi hai hết chưa nhở roi hai hết rồi thì phải yeah. Dạ. hai hết rồi ui anh bao xin rồi ai ao xin anh bao xin rồi anh à <laughs> ê gặp ai giờ gặp ai giờ từ nhá sao anh mất cây dấu ấy rồi dấu ích rồi mất dấu ích rồi anh em ơi sáu pháp sư ba lôi long à ừ. Ừ. long Giữa kiểu ai nhỉ? Tách cặp tí đi. Cái gì ấy? Anh để đồ ngoài nhá, cái đó đúng không? Được, được, được, được. Ok, ok, ok. Làm phế lắm, trăm tích số cái. <laughs> Đắc bướm cái kiểu chắc cái video luôn á. Đau nhá. Gấu hen gì? cái này không dùng được cơ. Ui giời. Rất dòng cái thế ừ, ờ, còn thua luôn, <laughs> giết con dòng kia đi ờ mạnh vâng. vậy thử nhá ờ à, đi em đấm được á yên tâm yên tâm tâm con xong rồi đi rồi thôi nhìn pháp sư nhỉ thôi nhiều ấn pháp sư nhỉ hai hai hai hai tiêu lên cấp đánh si phèn đấy si phèn à từ đó nè không em nghĩ là lắp đồ đấy đánh ô luôn rồi. lấy mình không còn gì cho cho thôi chẳng sẽ thêm một cấn nhá giữ con chẳng nhá ok ok anh chỉ tiêu rất cần chẳng á dạ ok cho nó xẻng cái ok ok nó xẻng được cái Steel còn thừa cái xẻng nhà có thể đồ dính thủ ấy bài á bài ơi bài anh Steel á VT chắc là lấy găng ờ, kìa găng kìa cái mình lấy cái mình lấy găng á ai cần găng vậy ui anh có xẻng ngon quá anh Steel lấy thêm sát thủ không có ờ, xẻng nhà kìa để em lấy cho em lấy cho ok ok ok các bạn con ta lo ok ok em tính lấy gậy chứ em tính lấy clip phép ấy mà thôi em phải đâu không được mất gậy rồi thôi ra máu cũng được nè hai thông đạo nhỉ hai thông đạo bây giờ Pai đây, chàng tiêu vô độc độc này là so à? Pai à, Pai làm gì nhỉ? sẽ gặp ai nhỉ? Không gặp ai cái Bo sứ vào được chứ Bo sứ vào đi. Nói Ai đây? Ok ok, thì đủ ngoài đủ ngoài à. Đỡ đi, đỡ đi, đỡ đi ok ok Ganh Silas 2 rồi. Bà tao bắn ừ, Mạnh mà, yếu quái đâu. Này. Gì đây bắn cái gì đấy? Có đấy. Ui. Ui. Rồi hai tiền hai hai. ok ok. Hơi đau hơi đau. Có là VT ơi. Em win được bài em win được mà. Vì chín Kim Long à. Ê, giờ kiếm Kim Long nhưng mà một xe hơi yếu anh em á, để đẩy lẹ đấy, đẩy lẹ đấy ôm à, được nhá, tại vì tí nữa anh chỉ tiêu OLED. Được được được được được. Ok ok ok. Cái thông đạo được. Em sẽ được con đao rồi, không đạo được. Con ra cho nó bốc tóc à. Ừ, Ồ. Cô lên đồng này, rồi đi có ba cái trong họ à? Ui cái gì đấy? Asu 2 à? Ghê vậy. Bẫy em, một bẫy được cái chứ. có phải liều á? con này dãy đây em ạ được cái dãy được ui sẽ mò đây rồi Mò đây là cái gì ta ai á thôi ờ, để em đi focus anh em á em nhìn ui ta số hai á ui hỏng đấy Ba anh cầu viên trung kê rồi đó ra số hai rồi à ai đắc hai cơ ừ ra số hai rồi nhưng mà vt mới đấm xong vâng con rồng này chết à? chưa chết à ở ờ, đi rồi đi focus anh em nhé sao đánh anh ca điện được mà anh ca đi à, à đâu thế bài ờ, đi chắc rồi bài đi chắc cái bài mình biết rồi cái gì mà vung tay quá chán cái gì gì là đi á trong nhà này nào bề bài anh green nào green thiên thần ra số bí kim long à khổng lồ à khăn ngon cuồng đao rau điện à Nhà này cháy ờ, EPT back được á, à? EPT mạnh á. EPT back chắc rồi. Ờ ok ok. Mà để để xếp nhà Steel rồi được. Anh Steel cái mi thế hay, hay đổi á. Anh không để nguyên đâu, kiểu gì anh cũng đảo luôn á. Tiền tiền chín đi. Nó đi rồi. 90 đam. Dầm ám long lập tức quyền trượng Để à. em đếm nè Nhà anh cầm 7 con à Nhà này cầm 3 Nhà này cầm 2 2 5 5 3 8 Đủ mà Vẫn vẫn đủ là ba hay sao Không ra không ra Ờ nhưng vẫn đủ, ý là vẫn đủ á. Vẫn đủ được á. Đủ rai được. Đấy, sớm lúng. thủ đi nghe nhà kiếm mưa thì lú, thì chắc rồi bà ấy sợ sát thủ mà mới không ăn được bà ấy không ăn sát thủ bà anh sẽ like bao nhiêu cấp nữa lên chín vậy lâu lâu à? Rồi nha. Anh có sử dụng thuật cai. VT top 1 ở nhà, VT giờ top 1 ở nhà. Top 1 2 Cố đấy, cố đấy, cố đấy, cố đấy. Gặp sao đi à? Sao đi. Sao đi, sao đi à? sao <laughs> mình mang cái bài pháp sư được đấy. nên lại phải roll sớm hơn hơn là lên lên 7 còn thì còn nhưng mà luôn không ra thôi chứ vẫn còn Iron tự một hai bốn lần rồi ấy, hết rồi nhưng mà ý là còn em đếm rồi còn đi lao đếm rồi xong rồi lệch được cứ hết thôi nó bảo còn rồi con rồi sớm là ra lên bảy dở quá sờ tiêu sờ đảo á không đảo lốc siêu em rất thủ cơ đồng con này vì thì thua lắm với cái khôi tặng mình uh, 100 sao nhá. Top 1 tới giờ là 100 sao nha. Ai gửi top 1 ừ, qua tặng 1k. Okay. ok thôi rồi, cho khôi nhiều nhá. Để quỷ lo được này. hai slide ơi hai hai hai win nha hợp lý vt vẫn win là vt rùa hợp lý luôn một hai được một hai được em ơi một hai được một hai được một hai được sự tiêu xây ờ, áo sĩ rồi người điên trông bình thường đó mà, kiểu dạ vâng. kiểu team mình á. Anh slide VT đánh một con rồng chứ mà đánh con roi không phải sợ lắm. Đấy, ờ, lâu nó thay rồng mà kìa. Song long hai khai sáng à? Vậy đấy. Ui dư ý hai kìa. Không sao, không sao, không sao. Đừng để cứ sống được được đấy là cái bọc găng tay nhá. lấy là găng tay là đi đó anh bảo em gặp nhà kim long em xếp bớt ở trên đó cho nó khỏi uh, cho nó đánh vào á giờ con uh, ờ, silas không bị sốc chết đó vì gì? sao anh gặp nhà kim long em xếp uh, thêm nhiều con ở trên cho silas đừng để sắp sắp silas chết uổng ra dạ, anh không ra dạ, anh nè anh này sẽ tiêu nè. on hợp lý hợp lý hợp lý vì tiệm win luôn vì tiệm win win nhà nhà đức anh đúng không ừ. đẹp đẹp đẹp đẹp mà thua điểm nhở à, Green win rồi một, một, một tên này đấm đau luôn đấy kiểu mấy green thì chỉ thua mấy là dòng thôi còn mấy là không sợ đi chợ có lóc nhặt anh em nhớ ráng có lóc nhặt nhá đẹp đẹp đẹp, đẹp hai hai slide điểm này một hai là vẫn hơn điểm nhá họ họ phải có ba tên nữa họ mới check được cái bao tay cơ ờ anh Steve nhặt thêm một đồ nữa cho rồng á họ là họ trước mà họ trước mà không phá được không phá được không phá được có máy kia Steve còn có máy kia họ nhặt trước mà VT ra này VT ra này ờ bay kìa bài à ừ, nam tính lấy đổ ra su ờ lấy đổ đấy cho con nam mỹ được không sao vi lấy lấy cái emoco cho con nam mỹ được mà ừ, ngon đó ngon đó không ngon nữa dở ngon ngon ngon ngon vi đi sai bài luôn đâu bài luôn được nếu lên chín được thực sự có thực sự mà giờ vt gặp ai á từ em đôn đó ai mà chưa gặp green thì ờ, canh xếp một con lên nữa góc chỗ vui nhá cho con vui nó nó nó, đem vào ừ ờ xếp con silas xuống dưới được coi chừng họ xếp con con kem cầm uh, cái bất tử nhá cái vương miện vô địch nhá coi chừng ấy dạ, không kịp à. gặp này gặp này gặp này gặp này em sẽ tiêu à ok ok ngon ngon ngon ngon họ đấm nhau rồi team mình gặp nhau này đừng lắp đồ là là chín ở ghê vậy đầu á ờ đôi bốn năm chết năm chết năm chết còn chết rồi còn chết rồi vì thua ai ấy thua slide slide ờ đi không lắp đồ sao vì tiêm lắp nãy nhiều máu em lắp đồ đi em sẽ nhiều máu mà vì tiếp đấy là vì số hai Ron điên Ron khùng lên cấp đi. Để Ron đi. Điên Ron khùng. Thêm mấy bà ngon này. On Thêm được nữa. Thêm on là ngon này. Đang, đang dư vào la Peter chưa? Đang dư vào la. Từ từ thêm on đã, thêm on đã thì. Cái này ờ uh, ờ, set không phải bắn sẽ bị bắn sau rồi, bắn chạy lao bây giờ on trước. Đẹp á, đẹp á, đẹp á, win được á. có áo choàng nữa cơ vé số này đi mà mười ba máu mười ba máu đi chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ win được win được win được đi luôn đi luôn đi hai hai hai hợp lý hai hai hai hợp lý hợp lý mà đâu mà sao lo được lời đất lời đất xem năm rồi được top lại gặp đi luôn phải cổ vũ chứ ừ nha song long lấy khai sáng thăm tim nó con này cũng cầm đồ kìa ờ giờ dạ mà cầm đồ cũng dở không đồ cũng dở nói chung là không có đồ rồi khai sáng tràn trong sao mà mày giết rồi sao tôi lo được chính ờ, xác rồi lần sau vt gặp ai á vt gặp ai cũng thắng rồi yên tâm yên tâm dạ, ờ, ờ. đâu vậy vt update rồi lấy vt chơi lắp đồ mà yên tâm phải lo vi lại á hợp lý ờ, nhờ? ờ có yeso anh em con cắt tách này nhá song long cổ vũ em cổ vũ đó hai video đội trưởng là cổ vũ cái điên cổ vũ được kiểu thăng hoa ấy cổ vũ được tăng thêm ờ. một trăm trăm sức mạnh á ờ ai tăng vâng, một thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa cái Ui, này. hoàng vũ hai hai hai bóc đồ luôn vt bóc đồ luôn thôi em biết rồi biết rồi bây anh xem rồi vui hoặc yeso được được được được vt lo rồi vt lo cái gặp bóng slide gặp gặp bóng đâu đâu gặp người người slide này slide sắp hai này ui thảo trình sắp vô anh tu đấm là rồi yên tâm ok bóng này sai được á tại vì cái dòng này không có đồ kia dòng dòng không đồ không mà được không? Con dòng hút con lượng kìa. Được, được, được, được, được, Asua múa múa làm gì đó, Tôi đi á, hai hai hai hai hai em slide hơn là một điểm nhá hơn một điểm nhá hơn nhá vẫn hơn nhá hơn là ngon top tám hơn một điểm luôn điên rồi tí nhà top tám hơn điểm mà phải chơi game dễ của mình chúng ta. Nó ờ. một được ca sao á? Cái gì anh? Cái gì anh? Nó một một ca sao. Ai ai ai ai? Bên anh bên các bạn bên kia bên anh. Cho à, cho kèo à? Ờ, Ngon vậy. <laughs> Em dậy không? Treo top một với. À top bảy anh được trăm sao rồi. Thế á, top tám có, top tám có. tám ờ, được cái địt. <laughs> mươi cũng được. năm mươi à không biết nữa. Không à. mươi cũng được rồi. Từ cái nào mà vả đó. gì đấy. <laughs> top một một cái sao à lắp đồ dân cốc đây lắp bọc đồ dân cốc đây ok vtc cái gặp slide ơi rồi ép thằng slide à kinh đi video ơi tha anh em ơi không không tha được à, anh em ơi em phải là người xin ồ ôi bà trai đấm cái nguyên nhà kìa đi ơi đi đi đi đi DBT ơi It's a like không? Cháy luôn Thế nào? Như nào? Dẫn mặt à, dẫn mặt à, dẫn đánh slide à Lại được ke sao luôn Ngon thế không biết mi này có biết chơi game đâu vào rồi tiếp bánh thôi à Sao ta mình đĩa ấy, nhưng mà gấp sau bảo là có thêm một ca sao nên là mình phải cái đó á Thế đấy, cái đấy Cảm ơn cánh khôi ấy, hỏi anh khôi à? Ui Em còn anh khôi nhiều Anh dạy <laughs> sướng chưa rồi đang gì anh ơi Để ờ, chia tôi 500 với đúng số tám không được nhờ em ơi em ơi sau này chia em ba trăm với à à ok ok điện thoại đâu nhỉ rồi dạ, kêu ờ, một luôn thôi nhờ một ờ, luôn thôi nhờ hơn 20 ờ, điểm là hỏi trả lại sao đánh đánh ba game luôn hả dùng kinh vô vô vô ba game không ok ok mày đánh đánh cái gì á à. em, em đánh anh biết cái lỗi vung tay quá chán không em vung hơi quá không cái cái cái em vung em vung nó lên lên lóc nhà luôn rồi. sốt rét là có đâu, không, cơ bản là cái máy lạnh ở trên nó xả xuống em tú bị lạnh quá. tính ra là nhấc cái tướng lên nó còn bị run cơ thật. Nhấc cái tướng lên nó còn bị run á. Do này do này. U nước mắt. chậm chậm. sao. lại lại đi, lo được, lo được, lo được. U trận này lại nhìn sát rồi. Em em tranh nước mắt của Royal cho. Ok em tranh không được rồi. Điên là VT nhặt được cái đai máu của Royal đấy. Ờ. Whippy này, nặng Lily á. Ờ, cái này á. Không lấy Astro à. Không cần xét còn hơn ba thư chạy mình lớn quá Chả quá sai vai top 8 nha Tới bài mình được chọn rồi, anh bài đã hên á Có thể mọi không biết thì chúng ta vẫn là spam out nhiều nhất à Vô đơn lâu ngày sẽ chết Không, ở trên có cái máy lạnh, Trường ơi, lạnh lắm Ú, tơ tơ Tơ tơ tơ, em em lại cái đó được á Ok, ok Lạnh lắm Lại, lại, lại, lại, lại cái, lại cái Hai nó mắc rồi, nó phải là Hai găng luôn mà Vãi cả nhái Ê, Quốc Khánh, bài em đẹp nha cái thế tướng của em là cái thế tướng đẹp nha tướng à. thế cái mỉm đẹp á tôi mà đăng ký ủng hộ nhé em tú bảo ok anh hoàng ơi được luôn anh hoàng ơi cảm ơn anh hoàng nha từ tiên anh siêu có royal thì không rồi nhưng mà royal tâm yên tâm làm này cái bài đấm hết luôn long cũng có nước mắt này người đi cũng có nước mắt này tim họ ba nhà có nước mắt nhá kim cô gấu kim cô gấu cái ui ô à đồ gì đấy đồ gì đấy Blast Hai găng à. một váy à Ủa đâu có sớm em có thiền là đánh ngô sát thủ bú luôn đấy chứ nhở Chiến tướng à Được cái chứ okay. Được ông ta Ui, gấp sau nhìn là vợ la ngon Cái á. gì con vợ la thôi mà Điên là ngon rồi Lên được con chung vợ la thôi À chơi được á Hay hay năm được Cô đơn lâu ngày Cô đơn lâu ngày là ai thế á? Cô đơn lâu ngày là Ryo mọi người ạ TG Ryo Khi này cho đánh pháp sư thử long top 8 á Là ghép á Cháu gà đó, cháu gà thôi Kênh ghê vậy ghê vậy nghe oai vậy ai đâu má ai đâu má luôn u à, kim Ám cương à. à. vừa mẹ kim long vương kim long vương miệng từ anh em chọn gì đấy anh em chọn gì đấy anh chọn cái em chốt kim long rồi em chốt kim long rồi á kim long à ok một người kim long này em chắc lấy so với thì đây kim long đồ đồ xấu nha em để em long đẹp á Chắc tôi lấy xẻng Khả năng anh pháo nhá, chạy anh đánh pháo an toàn nhá Chắc tôi lấy xẻng cũng an toàn quá Đánh xẻng giờ cảm giác nó chưa dùng được ngay ấy Kim mong đồ này á Lấy xẻng tôi để so xẻng đi Mình lấy pháo đi Xấu thế à, Pháo đi, pháo nó cóc chạy được đấy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tiền Quyền năng Ê ta ơi Đồ tôi đẹp quá Đồ tôi đẹp quá Thế á Gặp A đây, gặp A đây Đồ em phế quá <laughs> Đồ em đần quá Đấy, máu à cho luôn đây nhở ôi giật chết không được tiền nhở chết ba tiền tiền ừ hai ừ, tiền ngon đẹp luôn nó đẹp luôn nó thế em đẹp luôn nó để à? à? chờ lên bên này nhanh đấy lá chắn á lấy lá chắn làm gì á mọi người ơi có thằng nam gì không tặng mình ờ, một ờ, rồi, rồi. top một bảy tám một trăm sao à được được được được được được được nhưng sao nghĩ phèn vậy nghĩ phèn vậy ờ khai ơi sao một bảy tám số lẻ thế à, cô đơn này nó sát thủ nhá được được được được thế bài ờ, em đẹp ờ, á thủy long chiến tướng oanh pháo nhá làm mạnh vậy ờ em khả năng em đánh đánh xây ra cũng khi thôi luôn rồi à? lúc anh đánh gì á Đức Anh đánh Ezreal hay Cắt à? Đúng. đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái bị đấm được à? Mic mình nhỏ ạ. Gì đấy? Gớp so bài lực vậy gớp so. Gớp năm rồi, ghê rồi. Một. Ui, hai vàng luôn, ngon đấy ba giật giật giật cái gì ui mới này chưa bất tích tiếp đấy này chưa bất tích tiếp ừ. ui nó giàu ê bài em đẹp lắm anh chưa cấp năm vẫn được mình bất tích bốn tiền cơ ngon vậy ngon vậy tới bạn bài bài bài bài bạn bài bạn á vt đánh nguyên chích Su như mà la tí mà sợ rang tí mà sợ rang ấy bum không mà à, anh cảm ơn xuống à. cả à, ok em ơi ok em ơi cái thế đẹp á cái thế đẹp á vt à pháp sư nào chắc là em năm á bán đi bán đây cho con kim long anh anh phải năm á ừ thì em thế một thằng mới chích à ok anh cần núi cốc ấy anh, anh cứ lên đi nuôi nuôi nuôi nuôi đây em cứ nuôi đây Ông 8 trăm sao nhận kèo. Tháo đi tháo ngon hơn nữa. Anh em cứ đuôi đi, tháo ngon hơn ở cốc á. Đấm nhà bên dưới cũng được. Em anh không gặp à. nhau đâu mà lo. Yên tâm. Em gặp mẹ kia mà lần này đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhau luôn xui đấy giờ đấy rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ngồi đây cơ anh thua rồi anh ngồi đây anh thua hả bài không mạnh đâu bài có đam đâu à đâu không pháp sư thì không hai tiền ui ngon vậy ta ơi không lắm ố hai rai kìa. Ai tiếp tiếp? Đi khỏe quá. Ai đặt ui không được. Sĩ trầu quá. hai Ui. ba Ui. Giàu thế. Không sao không sao sao. Anh ơi, mỗi tuần hay được 4 tiền. Giàu quá. nhỉ. Giàu với đi gì nè. One Steel nghèo lắm nhá, năm không tiền nhá. Từ từ từ. Lấy level up nhá, không loại với nhau nhá đồ ba phần trăm đồ đồ đồ nào chiếc đồ nào năm mươi phần trăm mất nhiều cô đơn lâu ngày là cần à, một cái em cần em cần giáp em cần giáp giáp hoặc gậy anh steel chắc cần kiếm à VT cầm giáp nữa giáp là giáp được cái cần à? giáp luôn VT cần giáp luôn à VT lấy giáp lấy nguyên chích cái không sao lấy lấy lấy lấy lấy hết lấy hết ê VT lấy được cái giáp thì mệt nha hay VT lấy rồi cô đôi lâu ngày không lấy giáp lửa ba tiền à nào đâu mình lấy máu đi lúc này chắc là lấy ấy rồi thú thú tượng rồi nhưng mà rõ ràng hay là zone hai sao zone hai sao ấy zone hai à không đấy đó là thôi kệ đi kệ đi kệ đi kể đi ok kệ người ta ờ, đánh đánh của mình đi Ê, tầm này em đánh uh, mạnh lắm đấy nha chứ không trên binh rồng nhỉ nếu mà mình lu rồi chắc là cho lu luôn đi nhờ. không có con pháp sư Cán vũ cường chẳng phải làm sao nhỉ tầm như lần không hiếu long Ôi, ờ, nếu là mất trách thì cho lu hẳn đấy vậy gà gà đấu mính sao lại gà mính anh steal à thắng mấy tháng ấy thua á bái mạnh mà bái mạnh lắm gấu con gấu này được cộng thêm ba hai phần trăm thuật mà hơi điên luôn lắp đồ về mạnh lắm bảo rồi nè đấm hết chưa em đấm steal năm con nữa ừ, đẹp đẹp đẹp hách tiền hách tiền ừ hai tiền hai tiền cũng thua này tiền sáu ừ. tiền thua này thọc green green tiền à, nhá green tiền nhá si phèn anh em ạ green sáu phèn em sáu hết tiền rồi u vd hai silas đấy vd hai slash rồi đấu sĩ chiến hai nhà họ lên cấp chín nhanh ấy đấu sĩ lên sáu á ừ, lên sáu ở game sáu thua rồi nhưng mà lên để cắt năm mươi tiền rồi này ừ. được được được bà đi không mạnh đâu bà đi trong đuổi đuổi lắm mà đừng để họ giết nhiều đơn lâu ngày còn bốn bốn nam à ngon á có sát thủ à sát thủ á à? sát thủ á gặp luôn thôi kệ mới thua cái mì lại em ra đắp đồ á cho em win check á em đang win ba rồi á anh có đồ được drop đâu nhá win năm rồi nhá ngon hai tiền này nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cho nó mạnh một gấu điên lắm cơ giờ phải hết à đẹp một hai ok đẹp đẹp đẹp ba <laughs> một đẹp đẹp đẹp, ba một anh caro rồi không sao chú thấy cháu đẹp trai không ui nó giàu giàu ấy trời cái bị phải lo cái bị phải lo ấy giàu năm mươi tiền luôn mà ui em cảm ơn anh quảng nhiều nhá được rồi, được rồi. cảm ơn anh quảng nhiều nha em mới đây là vì cháy vì cháy này hai nhà đều cháy này hợp lý rồi gấu hai đi gấu hai đi đừng để cái bị gấu hai hai hai hai hai anh em cháy là hai không hay giờ nhà long yếu thế các ba một này ờ. hồi nãy ôm hang ra ấy xong giờ thọt tiền luôn đấu trường lõi kim cương đánh uh, ờ, kama phế lắm anh sẽ tiêu đánh gì đấy tóc đánh này không ngon nữa tiêu chứ chất gì trên đây ờ, varus à tiêu giống một tiêu anh phép lắm phép á ừ, ờ nước mắt hai vàng nó bắt gậy tranh phép rồi à? găng à dọc lưới à ôi còn được găng nữa à? hai găng à ơi cái... này bút rồng ngon không biết được anh nóng cái ngon nó ngon nó ngon nó được ờ, roi ủ nữa đẹp sặc đông đông đông đông đông đông đến bây này đây rồi đây rồi, đây rồi. xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi đóng này đóng này đóng này giờ gặp tiếp cần một tích tiền tích tiền đó tích tiền đi tiền nó kêu nóng mạnh đấy xin quán pháp sư được không nào mà giữ tám mươi tiền nhá gấu bây giờ nó bất trị rồi xong thôi thắng đấy thôi thôi thôi thôi nệ phẩm đấy đẹp đẹp thế tròn quá green cái gì mà mày quá sao long vẫn đang cao một này cao một nhanh em ông kama sao ông đi á được được được được đất một sao này em vãi ấy trận này tính đánh ra đánh uh... à đánh virus pháp sư được chứ virus pháp sư á ờ. một cao nữa ui nó mạnh roll không ra ra ui được chơi. rồi nhà này kinh thế, gỗ hai đê từ nhá mày quá rồi điên điên khủng lên bón dòng kia là bảy kim long mà Ê, thắng không thắng chứ pháp sư mạnh chưa ngon này ờ ngon ngon ngon ngon hai hai hai hai hai hai hợp lý hợp lý được đấy được được được được được được cái sông mới cái ghép mà này nhở tách là tách là không có âm đâu đập hành đi thử nhá là còn hóa được chứ chả đánh kiểu sợ chết được chứ trâu quá chả là anh đánh kiểu sợ chết nha sợ chết chết luôn á đừng chở các bạn không có đổi lõi lắm không mấy cái lõi của lại không ngon lắm rồi đấy rồi đấy tầm thép là tầm thép là nhiều sợ chết sợ chết sợ chết sợ chết u uh, được rồi mày nó chiến được á nó chín được á anh sợ chết em ơi cấp đây, ờ, anh à, nhầm đến máu đây. Green Rai hai level bảy Tao rét rồi. À. Không cần đâu. Ok. Sát thủ à? chỉ còn sợ chết thôi. Cái năm mươi rồi. Đá đá. Chọc, chọc cái gì cơ người. và em chưa có đem. À. Vâng. Lu một tí cũng được. Thua đẹp, đá chết đẹp. Giật. Rồi bắn máu đi. Vậy. Gỗ hai ngon nhở. Gỗ hai ăn hết luôn đấy. Sử. 80 tiền. Ồ ông đai nào nhé ông đai nào cho, cho đợi lên hai sao cái ông đai nào láp được nó đổ chạy mạnh đấy hai bài vẫn ổn đấy bài vẫn ổn nhá bên thằng tám luôn được á anh sư ông này pháp sư luôn này bên kia hai nhà pháp sư bên mình hai nhà pháp sư đưa tiền làm tí na đi đổi ngón nhỏ song long đánh cho mình là bộ bài các ma ba thành ra vút rồng được á đổi ngón thật đấy. tiền quá nhỉ dạ, tốn tiền quá một hai ba một hai ba ố măm măm măm măm măm ngon đẹp măm măm hay sáu hai làm sao làm sao giàu nhá giàu nhá giàu nhá quá hay ok đẹp đẹp, đẹp. rất đẹp luôn này anh thì tiêu đâu này Ê, nhà Royal chưa có Olaf nha cái gì vậy gấp só năm pháp sư là bú rồi con rồng lìn này con rồng lìn này vùng đao gậy nhá sau nó còn gậy nhá nhà chưa có đam đâu nhà cái ma chưa đi đam luôn đấy chưa nổ xét chưa giao điện đâu còn đưa gậy luôn đơn lâu ngày cần kiếm á kiếm á ừ. nó vô cực thôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi vt xin cái khép đấy máy chiếu chứ đại dép ấy gậy kìa mất kháng phép rồi ơ cái gì đấy anh lấy cung lấy lấy đi cậy đi anh cái giáp vậy một tiêu tanh vậy đèn tắt lửa quá ủ toàn là virus con này này đi anh bày sớm cho cái tỷ lệ đi em lên tám được luôn đó tôi lên tám mười tiền luôn này tách ba này má ơi nó giàu tách ba k ba một à K3 1 đấy. À k một đó, Ừ, 1 K1. Đen. Tách ba k một hay á. Đen đen đen đen. Ờ, mình mình hơn top hơn top đức anh được rồi. Điên à, hơn top nữa đây. Được, hơn là được, là được. Mà một mạnh à. không vậy? Bị yếu, siêu yếu, siêu yếu. Ok ok. VT tính lắp giao điện. Siêu nha, siêu yếu nha. Có trả ra anh ờ, gọi là gì à? bắn máu một nốt, kèo hai kèo cái giết một con với giữ lại con này nốt nốt tướng một tí vậy không có con nào cơ sức sống mới cái gì gì á cái không giáp lửa cái tiêu máu nhiều quá nhổ con ờ, tam ken thì chết rồi ờ à, ngon mày có con ngoài mà rụt rụt chết được một con là đẹp hợp lý đấy gấu hết hết tiền rồi đấy à, sao, sao, sao, rồi cái khổ đồ hóa này đép này được ok rồi 50 máu không sao không sao được nhá được nhá máu nhiều máu nhiều nhà có nhiều máu Đức Anh đau rồi, Đức Anh đau rồi, đẩy Đức Anh với Steel rồi. Đau, Steel đau. Yếu mà nữa. Ui, thế rồi. Đồng này, đồng này hấp dẫn rồi. Ờ, cái gì? Ờ, con này chạy đi à. Gặp hai nhà bên kia. Cấp cho con này vào. Năm. Có có kỳ ngon này. Steel tiêu con con roi nào là hơi yếu. rồi ừ nhá, sau quá mới lên cấp nữa từ đã sao luôn nhỉ thằng này à? à? khỏe thế yếu này yếu vãi cái khuyến mách kinh nghiệm ngon nhở ngon luôn đấy chứ anh còn một sao bên dưới mà hàng sau nhà anh không có đam chứ ta một này sao chơi ui chỉ cần pháo thủ đấm yếu thế nốt nốt nốt nốt nốt nốt nốt nốt được đúng không nốt nốt nốt đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nãy dùng tạm thôi thì chuyển sang con uh, idas rồi hợp lý nhá có cũng xanh rồi mà bài em sắp back à bài em sắp back rồi á anh sửa tiêu bất chích là đẹp hay tám back luôn á tám năm mươi tiền cơ gấu hai rồi nè hai sao là bú rồi có <coughs> giờ thật sự là cần không ta bỏ xưa đi gông xanh nó rồng ở trong đần quá bỏ đi cho rồng rồi nhận chỉ thiếu thêm mà một cào đi hết một cào wash đập lửa đẹp này họ ra hết chưa sao anh ra hết chưa họ hai chưa chưa chưa à bên họ họ hai hết rồi rồi ok đánh bám đi vào đều đều đều ám à Ồ, mạnh mạnh đấy Đa đa với cả một rồi từ từ từ từ từ nhá ừ, có điều kiện ôm nhá anh gom nhiều ấy nhớ ô bố vào được con này ba sao nó đi đi đi mà anh vẫn chít một này bỏ xin vào lỗ quá ơi ao xin vào lỗ quá thăng hoa tổ cứu thương à ra công nghệ à sao anh có hai cái liên minh đồng thòng với bài đồng cung lọ không vậy anh khác nhau mà sao ờ đồ này ở phế lắm Ui, vừa riêng Season 2 rồi Season 2 á ừ. Ôi thôi, con lo được nhà, con đơn một ngày cái quá phải ôm á phải ôm không ngồi tôi top một đó khỏe lắm tao ăn hai rồi phải ôm phải ôm bài mạnh nhá bài mạnh nhá ok ok ba anh chỉ ấy thôi ba anh chỉ no, bài mạnh bài mạnh luôn đó tổng hai là mạnh à qua chợ đi qua chợ lấy nốt cái dắp lửa có dắp lửa dở hai thì xin là dùng trên Ồ, oh. on nữa được đúng không? Ở góc này thì hơi dở. Ừ. Trận này chỉ có đẩy anh Steel, anh Steel gần roi ba kìa, ai có roi thì bắt lại nhá. Được được được được được. Anh xì ti quần kiếm lắm á, anh xì ti quần uh, cái nhà Sojin á, không có Sojin anh xì ti yếu. Chồng sau khỏe quá. Cứu. Rồng xét à, xét là không Sojin cốt nhở. Nhiều CC nữa cơ. Giết con rồng cái coi. Cho giết con rồng cái coi. Đó đó đó đó đó đó. Cái mía gần kiếm không? Nào. Mía. Được được một con được một con được một con. Ok hai tiền này độc hành từ từ từ từ em mày nó đô tí á quên mất độc hành á cái mi cần nước mắt nó lấy sojin thôi rồi vâng, lên cần giáp nhá lên cần đầu tanh á cô đơn ngày sao cô ừ, bách được á bách à? được á à kiếm không cảnh cái đai phép mấy sô ca đấy đi đi nó hết độ đam rồi. Là kẻ con lì xin nhìn khó chịu hết. Nó đã 2k giờ dãy được rồi, à? không ai đấm được nữa. k Long. năm máu rồi. ba rồi Thì đấy, ba không có Sojin đấy, thế sợ bách à. tốn tiền quá cả ba dyna mà cả muốn tốn tiền quá không được cấp đâu yếu ăn yếu ăn yếu ăn yếu ăn thừa này thừa nhưng mà em cũng yếu <laughs> bỏ nơi cô kia thêm một dòng kim long vào em không có đam đâu được sao sông mới ui sổ chết cái sông mới mà đi luôn đấy red ui ui ấy à bắt được nha đầu hai quá mạnh á bảy mạnh á mạnh cấp đâu cấp mạnh lại đâu give me à ờ, rồi ờ, ờ, rồi enter meta meta mạnh lắm mạnh lắm mạnh lắm lúc nào cũng tin give me á cảm thấy phải tin nó phải tin đó ok give me biết cách rồi á bốn dòng u à thật đấy Bạt vâng à? Đây là một dòng nó ghi mạnh luôn đó Bỏ ăn thêm bạt với Soroka à Ui, đấm con kìa Đấm vào con lù mình à Hợp lý hơn đấy nhở 28 máu tại được qua sau bách là sau bách tiêu đi được đã sẽ từ đầu này bỏ đồng vàng đi mua đồng vàng hai đâu à? được được được được được rồi anh à, anh sau con con đồng đấy con tổng thượng lọ xong long bắn hôm qua được <laughs> diệt à, có kiếm điện luôn này có kiếm điện uh, máy chiếu này đồ tanh thôi nghe cái máy chiếu dây chuyền được kiếm súng quyền trượng ấy quyền trượng con này được nhỉ kiếm súng quyền trượng đập đồ à okay. xúc sắc à? party á nó xét á phế đấy mũ khăn mũ khăn được kèm thêm có tới 5 tiền đắt giá khác, Sun, Ranka sẽ bắt khi đó thì ờ, con bác sẽ giúp cho cái tỷ lệ tướng nó được gia tăng nhiều hơn và giúp cho cái khi con bác trẻ hơn ở level tỷ lệ năm vàng nó sẽ được gia tăng nếu như con bác nó cũng đi nhiều và từ lựa chọn xong điều ước của rồng vì có được thêm vài nghìn trang binh và trang này quyết định sẽ tiêu lại đồ cho Alcin đó sẽ là sông phi Bullfish, Captain Bài mạnh á, bài mạnh á. Là green à? Chiếu anh chiếu anh chiếu nhá. Đừng đừng chiếu em. À, muộn thế. Tại bánh chưa có đam mà, bánh có cái một à. Bài em có gì đâu. Đi đâu ấy nhở? Ba tên đẹp này, đẹp này, đẹp này. Em đủ cái đi hết à? Ông Thông Hoa nè, đủ đi hết nè. Long Long còn đây nhá đó nhổ đi hết kìa con này của tao ó né ngon win nha win nha vẫn win nha đạt ơi cùng lên em hay đấy đẹp quá vừa sinh rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi anh cùng á neko con neko dùng cũng được mày quá tí cút ê sao nó sắp đi rồi này có lốc lên xong có lốc nhá em để lốc ấy để lốc ấy gọi steel để được á khi chưa hai gì à xe để chiếu đâu ấy nghe để đây để nguyên nguyên này để nguyên thì ok ok ừ. biết đường á lâu lâu ngày à? so à à đối thủ lốc à, cái đấy cho roi một á rồng mà à, em đầu đỏ hai em top một được á yên tâm yên tâm ui em đang top một đó sát thủ nhiều quá từ từ nha cố lên sao long đi chưa đi rồi, Ngọc chắc đấy, nguyên nhà. Đi đi ok, có có có có dắp lửa mà, có lửa đi rồi đấy. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Năm dắp chưa đi đâu nhỉ? Tiêu đi trước hả? Chưa đi, chưa đi, chưa đi, đó chưa đi. Hai người ao à? Ngon ngon. Ờ hợp lý hợp lý. Em số top 7, em số top 7, số top 7, số top 7, số top 7. Ok ok, anh vẫn sống, anh sống được nào? Ờ, từ từ. Ui giời. Ui giời. Tưởng nó hơi em ờ mà em cháy được nhá bạn dòng hai là mạnh nhá đó sau đi luôn ok sao vt vậy ờ cái mi ờ, top một ờ, top được ngoài đấy ô oh, nhưng mà không đủ tiền à kèo có kèo top tám không nhờ xin kèo top tám cái sĩ này để pháp sư ngon rồi này này này này này này được được được được, được. bạn top một được á nhặt thêm đồ dòng nữa được có sát thủ ấy, cái mày rồi. Thử em thử em thử em thử em thử em thử. Mẹ cái cái mày nè cái mày nè cái. Tanh à, ngã tanh. À. Nhà nè Nãy đừng ngon, nãy đừng ngon. Đừng luôn. Sư lại ngon, à quên 4 à 3 lần lại ngon rồi. Ừ nhớ con Olaf này nhìn nó hơi. Ôm nó không đi về đây đâu, sen nó hút rồi. Ghê vậy, ghê vậy. Ghê không, ghê không, ghê không. Nhảy cái, nhảy cái, nhảy cái. Ô, đúng thua á. Không thua, không thua, không thua được. ăn ăn ăn chịu rồi chả hay sao phải hay thôi có cái một yếu quá mày ông xăm long rô này là con rồng ảo nha sao sao sao rồng về quá bàn tay bàn tay rồng nữa mất rồi xuyên à cá xuyên à cốc xoay sang rồng ghi chi ta đần thế tiền chuyện. Anh sao anh không bỏ thằng Long vào luôn này em tú lỡ bán mất rồi mọi người ạ. với cả ít tiền quá. Dâu con từ cho vào ngon ngon được à. á hai bạn ép ai luôn được á chấp ai được á cho pai đi pai đi pai ngon đó pai ngon đó ngon hai bạt đấy nhở hai bạt ngon hơn đó Đấy, VT cút chắc rồi, VT chỉ đợi ấy thôi. dòng này đi, muốn dòng là ba đồ cơ. VT cút chắc thôi, VT đừng cút. Ừ, đi à, Ok. VT gặp bóng này. Nhưng mà gặp sát thủ à? Như gặp Green nào? Ai? Green nữa. Bay, dòng thiếu tanh nhỉ. Giờ con rồng đen thì lao đi, rồng đỏ bay lên trời. À, được, à, bay, được, yên tâm, yên tâm, yên tâm. Cái dòng được nhổ này khó khăn được nhổ được này. Ôi ơi. Đấy, đấy, đấy, đấy, đi, ui Phế đấy, đi luôn nha, 16 máu Chưa chết đi, đúng đi không? Đi Chưa, à. Đi luôn rồi Top 4, top 4 rồi Không máu luôn à Bài VT không có dãy được à. Ừ, bài VT có tổng hào hay ra rồi Không sao, thôi rồi, hay là hay Thế thế, dòng dòng đỏ nó không khạc cái gì nhở dòng đỏ ra tới cái quyền trượng nhở, cái quyền trưởng ok hơn đấy Đó, đó, đó có phải sát thủ áp lực kìa trận này team họ cũng có sát thủ ấy ừ, ừ, ừ. đồ vẽ thôi có tám luôn rồi khóc xương ba ẩn nga của bên ba ẩn trâu quá nhở ba ẩn <laughs> đồng đồng cái bi nhổ cũng kiểu dạng gãi nữa thủ tiếp luôn ta từ nhắm bao được nhá mà tay nó đủ không ta ba tay kêu được này ui okay. xét này ui rồi on chưa kịp bắt kêu rồi còn nó mò đây đi rồi đi rồi đi mò trong mò đây đi à khó quá sát thủ khó quá không sao không sao không sao không sao ok sau, sau lại làm lại ba bốn bao điểm nhỏ để mới cái giờ mới về nhà em cảm ơn anh tô nhá khó quá mọi người trận này nói chung là mình tính đánh si phèn đấy chứ nhưng mà tầm mid game á kiểu mình muốn đôn để giữ có có điểm không anh sợ lại anh có anh hả dạ, nó roll là cái form pháp sư đánh nó hơi cả đuối ba mốt hai sáu à hơi cả hai sáu à hơi cả đuối một tí với cả tầm mid game có tám à đột biến quá con roi hai chửa một nick chết luôn ờ, bao nhiêu con sáu điểm đúng không ok ok sáu điểm sáu điểm á bốn bốn mặt mà là thua sáu hay là hơn sáu thua thua sáu điểm sáu điểm lại một trận thôi bốn ok này thua thua sáu điểm ba tám bốn bốn ok ok nhá ok, Chẳng lẽ ăn làm luôn là anh em ơi làm chuẩn bị 200 sao mà không được tặng à bà em à, đen quá anh ấy bà em có kỳ một thì đến thế rồi anh tô cơ bản là lạnh quá ở trên cái máy lạnh sao có kỳ hai là thắng được chào đấy chứ có kỳ hai là đẹp được chứ là không nói to có kỳ ra muộn quá em phải mặc áo khoác lúc đầu ôm của nhà royal đẹp đẹp đống tiền rồi ôm mất mười mấy tiền thọt lắm ôm hơi sai ôm sớm thật rồi